Cô mời các con vào bài tập số 1 nhé. Bài tập số 1. Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm. Ở đây, cô có bài toán như sau. 14 đề ca mét vuông thì được bao nhiêu mét vuông? 1 mét vuông bằng bao nhiêu đề ca mét vuông? 1.700 mét vuông bằng bao nhiêu đề ca mét vuông, 8 ca mét vuông bằng bao nhiêu hecto mét vuông, 16 ca mét vuông 10 mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông, 26 mét vuông bằng bao nhiêu đề ca mét vuông, 37 ca mét vuông, 9 mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông, 42 ca mét vuông bằng bao nhiêu hecto mét vuông. Các con thấy nhé, trong số đo diện tích thì mỗi một đơn vị vuông nó lại khác với đơn vị đo độ dài bình thường. Mỗi một đơn vị đo độ, dài bình thường nó chỉ ứng với một chữ số. Nhưng với một đơn vị đo diện tích thì mỗi một hàng đơn vị nó lại ứng với hai chữ số. Các con cùng nhìn lên và xem cô hướng dẫn nhé. Chúng mình cùng có này 14 đề ca mét vuông đổi ra đơn vị là mét vuông. Các con sẽ dễ dàng nhận thấy 14 dk mét vuông ta giữ nguyên. Đây là 14 dk mét vuông. Hai chữ số này là biểu diễn đơn vị dk mét vuông. Bây giờ đến mét vuông, thiếu mấy đơn vị nữa các con? Thiếu đơn vị mét vuông. Vậy thì mỗi một đơn vị mét vuông nó không phải là một chữ số mà nó hai chữ số vì vậy ta phải thêm không hai chữ số không và hai chữ số không này chính là đơn vị mét vuông đấy các con ạ